chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em đi chơi bầu cua đi à, lắc bầu cua bịp đi à, đánh bịp bầu cua ở dòng giới cái bộ đồ chơi đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung thì cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung này nó sẽ báo cho anh em chuẩn xác khi anh em ra sòng giới và anh em sử dụng cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung em nhé thì ờ, không làm mất nhiều thời gian thì ờ, video này tôi sẽ giới thiệu nhanh cho anh em để cho anh em biết thêm về bộ đồ chơi này thì giới thiệu với anh em đây nó chính là cái miếng dán cảm ứng đó anh em có thể thấy cái miếng dán này rất là nhỏ nhỏ chỉ bằng cái đầu tăm anh em nhé khi anh em đi chơi thì ờ, một là anh em có thể dán sẵn vào đầu ba ngón tay và anh em chạm vào bất cứ mặt nào của ba quân anh em nên nhớ là chạm ba mặt giống nhau ví dụ như ba mặt cá ba mặt gà ba mặt nai thì anh em đã có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay rồi đó thì à, hoặc là anh em có thể à, dán trước vào những cái hột bầu cua như thế này và anh em luồn được bộ hột này vô trong phòng sới để anh em anh chơi và khi đi chơi thì à, báo dung vào đâu báo dung như thế nào để cho anh em biết thì uh, giới thiệu với anh em đây là chính là cái nón mà cơ sở bên tôi đã làm sẵn báo dung vào trong à, cái nón này khi anh em chấm vào bất cứ mặt nào của hột bầu cua ví dụ như ở đây tôi đã, là chấm sẵn vào ba mặt cá này khi anh em lắc ở dòng chới cứ có mặt cá lên là máy sẽ báo dung cho anh em biết anh em nhé bây giờ tôi sẽ cất cái này đi đó thì uh, giới thiệu với anh em đây chính là cái nón báo dung em có thể thấy cái nón này rất là đẹp rất là thời trang nó như một cái món phụ kiện khi anh em ra sòng sới chơi đúng không anh em nón rất là trẻ trung rất là đẹp đó thì à, ở đây chính là ba cái môn tố cua mà tôi đã làm sẵn cái miếng dán này và trong ba mặt cá khi anh em đi lắc ở sòng sới anh em luồn được cái bộ hồn này vô trong thì anh em lắc cứ có mặt cá lên thì à, máy cái nón này nó sẽ báo dung cho anh em biết là bên trong có cá là không đó, có cá thì anh em đánh cá mà không có cá thì anh em bỏ hoặc anh em thích những cái chén khác thì anh em có thể đánh thì không làm mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em sử dụng cái nón này thì khi anh em đi chơi thì anh em gạt nút công tắc khởi động ở bên trong cái nón này nó sẽ rung cho anh em một nhịp là nó báo cho anh em là anh em chỉ việc chơi thôi không em nó rung một nhịp nhẹ và cái nón này nó báo rung cực kỳ là êm và cái nhịp rung của nó khi mà có cá lên thì nó rung rất là nó rung nhiều và nó dài em nhé còn không có cá lâu lâu nó sẽ có một nhịp rung bắt sóng rung một nhịp hai nhịp đó thì ờ, khi anh em mua và sở hữu cái bộ đồ chơi mình gắn cảm ứng bộ cua và nó quét báo rung này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn để anh em uh, sử dụng và anh em chơi cái bộ đồ chơi này anh em nhé thì bây giờ tôi uh, sẽ đội cái nón này lên để tôi ờ, test cho anh em xem rằng là cái máy này cái nón báo rung này nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm đó, bây giờ tôi sẽ đổi lên và tôi sẽ lắp test cho anh em này, test cho anh em chén đầu tiên bên trong này máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này chắc chắn với anh em rằng là bên trong này có hai cá nhé anh em nhé hai cá nhịp rung rất là khỏe và cái nhịp rung của nó rất là đều nó kéo dài anh em nhé đó nhịp rung nó nhiều hơn có hai cá máy rung rất là khỏe cô cho anh em này đó có hai cá một cua đúng không anh em khi mà có một cá thì nhịp rung nó sẽ khác và hai cá nó sẽ khác và ba cá cái nhịp rung nó cực kỳ khỏe và nó rung rất là đều nó rung nhiều anh em nhé thì ờ, cái nhịp rung của nó thì khi anh em mua và sở hữu cái bộ đồ chơi miếng rắn cảm ứng bầu cua này và cái cách quét báo rung thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn về cái nhịp dung của cái bộ đồ chơi này cho anh em biết anh em nhé rất là nhiều anh em bị nhầm lẫn giữa cái nhịp dung bắt sóng và nhịp dung khi mà có cá đó tiếp tục test cho anh em trong này tôi đảm bảo với anh em luôn bên trong này có một con cá anh em nhé tiếp tục vẫn có cá đúng không ạ có cá anh em đánh cá vui cho anh em cua cua và cá đúng không anh em cái nón này báo cho anh em cực kỳ là chuẩn xác và cái nón này nó bắt sóng rất là nhanh chỉ mất hai ba giây là anh em có thể biết được ở bên trong có cá hay là sâu anh em nhé với cái bộ đồ chơi miếng rắn cảm ứng bộ cua này và cái nón quét báo dung thì anh em có thể ra bất cứ sòng sới nào anh em chơi và anh em nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay anh em nhé tiếp tục test cho anh em như cái chén này máy báo cho tôi biết thì uh, bên trong này chắc chắn với anh em luôn là không có con cá nào cả đó thì anh em có thể đánh những cái mặt khác hay là những cái mặt mà anh em có thể thích cảm thấy thích thì anh em đánh cô chứ anh em không có con cá nào cả bầu tôm và cua không có con cá nào cả anh em nhé đó anh em thấy máy cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé thì test cho anh em thêm một đến hai chén nữa thế này máy tiếp tục báo dung báo dung thì anh em đánh cá đúng không ạ tiếp tục đánh cái mặt cá cho anh em này cua cho anh em Đó. nai cua và cá đúng anh em thì anh em theo dõi video anh em cũng cảm nhận được rằng là cái bộ đồ chơi miếng rắn cảm ứng bầu cua và nó quét báo dung này nó hiệu quả như thế nào và nó chuẩn xác như thế nào nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng đấy chén cuối cùng này máy báo cho tôi biết bên trong này không có con cá nào cả đó không anh em không có cá thì anh em có thể bỏ hoặc là anh em ờ, đánh chơi chơi anh em đánh mặt khác cô cho anh em đó không có con cá nào cả đúng không anh em máy báo cực kỳ là chuẩn xác luôn anh em nhé đó thì vừa rồi anh em theo dõi video thì ờ, cũng đã thấy tôi test cho anh em vài chén thì anh em cảm nhận cái bộ đồ chơi này cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé đó và cái miếng dán thì rất là nhỏ gọn anh em có thể dán sẵn vào đầu ngón tay anh em à, ra sòng sới anh em kiểm tra một người ta anh em chấm chấm nhẹ cái là anh em thả xuống coi như là không có một cái gì cả không tăng tích bao trẻ hột bao cắt hột không có một cái gì anh em nhé thì uh, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho anh em bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung để cho anh em ra sòng sới anh em có thêm tỷ lệ chiến thắng thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung này đây là cái bộ đồ chơi báo chuẩn xác nhất 2020 anh em có thể liên hệ với số ở trên điện thoại để anh em được uh, tư vấn trực tiếp và anh em được uh, tham khảo và được sở hữu cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung này anh em nhé thì uh, video ngày hôm nay thì uh, cũng không cho phép nhiều thì uh, anh em đang xem video thì hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất về các dòng đồ chơi bầu cua bịp mới nhất hiện nay để anh em được uh, cập nhật và anh em tham khảo anh em sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp với dòng giới của anh em và luôn luôn là mang lại tỷ lệ chiến thắng cho anh em mỗi khi anh em ra sòng sới anh em chơi thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc em đi chơi ở sòng giới luôn luôn may mắn anh em nhé